giải quyết đã xong rồi Anh lăng mang khuôn mặt đẹp trai này Về lại với em đây Đợi đi Anh có bất ngờ cho em Nếu ngoan á Em sẽ được thương Nếu mà hư á Thì sẽ bị phạt Trời trời trời trời Ốp Lần nào vô phòng con cũng không bao giờ gõ cửa hay trơn á con định đọc lén tin nhắn của con nữa hả? Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy? Còn ai trồng khoai đất này nữa soái ca trường Nhìn vay vui Út cũng vui theo Trời ơi chứ cái hôm đó cái gì đâu mà như cơm nếp mắt mưa Thấy mệt à Đâu còn đưa cái gọng dây chuyền bắt tôi dục nữa chứ Ờ Út Vậy cái sợi dây chuyền của con đâu rồi Trong nhà này á Út là đẹp gái nhất rồi sáng suốt nhất nữa chắc chắn út không thể nào đi dục một cái sợi dây chuyền xinh đẹp như vậy để lại cho con nha y thấy mợ rồi út tưởng đâu con thấy cái sợi dây chuyền con buồn út dục rồi út dục rồi hả ừ. trời đất ơi lúc đó con giận thì con vậy thôi ông ơi cái sợi dây chuyền nó có một dây duy nhất thôi à bây giờ út dục ở đâu rồi nói đi con đi tìm đi ở đây nè Tao thấy tiếc Tao định đem đi bán rồi đó Thả đó ừ, Cảm ơn Út nha Tặng chút một ngàn trái tim ừ, Thôi thôi Hai đứa coi à, thành đôi đi Để Út còn à, ăn ké nữa <laughs> À Út Út ngồi chờ con một xíu nha Công nhận thằng này mua cũng di chuyển đâu đẹp thiệt rồi tên lên tên lên cái gì vậy cái này á là con để dành tiền con mua đó nhưng mà vì út đã giữ lại sợi dây chuyền quan trọng của con cho nên con quyết định sẽ tặng cho út cái gì nữa con bí mọt đảm bảo út sẽ thích luôn cái này nó hợp với út luôn cái gì út mê luôn tên lên tên còn nữa còn nữa tên lên tên tên wow. đây nè cái này là con mua trọn bộ luôn á dầu gội nè dầu xả nè và xịt kích mọc tóc út, cái này là phù hợp với út luôn á nè wow. út xem đi ừ, cái này là dầu gội nè đó cái này là được chiết xuất à, từ bồ kết và bưởi xanh rất là tốt cho tóc mướt tóc mềm mượt tóc luôn mà tóc của út á bữa nay cũng hơi khô đó nha út sử dụng cái này đi xịn đó con ừ chỉ có một bộ thôi út đừng có nói với lại má ba với má tư nha không má tư á ganh tị á <laughs> út khi nào mà út gội đầu ủ xong rồi cái út lấy cái xịt tóc á cái tinh dầu xịt bưởi á út xịt lên cái da đầu á là nó sẽ kích mọc tóc mình nó mướt tóc lắm nghe wow cảm ơn con con thấy út này đẹp không con thấy tóc của út ở này sờ lắm luôn á cái đuôi nè út do chịu khó dưỡng cái bộ này đi nha ừ. thôi con làm gì làm đi út đi cân chuyện cái nha trời ơi trời ơi ừ, nhổ ra nhổ nhổ nhổ đi công chuyện nha bye con Trời ơi, công nhận vừa lãng mạn mà vừa ngọt ngào chắc chắn người ấy sẽ rất bất ngờ Trời ơi, nay còn phải đặt làm trò này nữa trời Không lẽ định cầu hôn mình trời Chị hai, chị ba, chị Tư ơi Em xin lỗi, em không thể nào giữ lời hứa được rồi Em đi trước một bước đây Lan, Úc Lan Em đi đâu vậy? Em định làm chuyện dạy dột gì hả? Ủa, em có làm chuyện gì dạy dột đâu Em nói em đi trước một bước kìa, em định tự tử phải không? Đâu có Tại em thấy anh làm em bất ngờ làm anh hết hồn à <laughs> em thấy hoa có đẹp không Ờ, em ở xứ ngàn hoa mà lần đầu tiên em thấy bông hoa có hình trái tim đẹp như là trái tim của anh vậy đó <laughs> em thấy bánh có ngon không ừ, bánh ngon ngọt như là anh vậy đó <laughs> em em có muốn cùng anh ăn bánh không cái gì vậy hồi nãy anh làm anh còn chừa lại hai cái bánh nè cho hai đứa mình nè ủa ủa sao không đi ra đây ăn à? không có cái chỗ này là anh sẽ up cho trường với thằng diệu cho hai đứa nó làm lành ừ còn anh với em vô gốc cây anh sẽ cắn bánh hình trái tim cho em oh, dạ, no. lạnh lạnh sao đi Để dập dập bóng bây giờ nè đi tôi không lên. nghe tôi không thấy những gì anh cam tâm người vui đi đi anh mai mốt anh làm cho em đẹp hơn đi đi đi gốc lạnh anh nha đã chuẩn bị mọi thứ để tặng cho em đây là lần đầu tiên á em được hưởng một cái à, không khí lãng mạn như vậy đây là món quà mà anh dành cho em á hả ngày hôm nay á anh chuẩn bị cái buổi này á là hết 4 tiếng luôn á cảm ơn anh nha em rất là vui và hạnh phúc luôn anh mình nhập tiệc nha ừ, mình từ từ đây em để ờ, mình hưởng thụ một chút không khí ở đây đi À Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em nè Anh đã sắp xếp mọi việc Từ bây giờ Anh sẽ sát cánh cùng em và gì Để phát triển cái làng nghề này Anh sẽ không làm em buồn nữa đâu Anh nói thiệt à Anh đã xin phép ba anh đó đã hủy cái dự án này rồi nhưng mà ba anh có đồng ý không anh nghĩ ờ, ông sẽ đồng ý thôi cảm ơn anh nha cũng vì chuyện này mà má và các dì ngăn cản tôi mình em hy vọng là mọi người sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về anh và sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của tụi mình Mình ăn được chưa? Em nói bụng quá à Anh chuẩn bị hết 4 tiếng đồng hồ còn ngồi đây nói chuyện nãy giờ hết 1 tiếng nữa Em nói bụng quá Bộ à. anh không đói bụng hả? À, có gì mình ờ, từ từ xíu được không em? Để khung cảnh lãng mạn vậy mình ờ, ngồi hưởng thụ xíu đi ha mình có thể vừa hưởng thụ vừa ăn mà Ở nhà em anh cũng biết mà Đói là ăn Ăn là không được nói Mà nhiều khi nói quá quên ăn luôn Thôi ăn ơi em nói bụng quá à. thôi mời em dùng <laughs> em ăn nha Trời. anh đã nói ăn là không cái nói mới hạ miệng ra nói cái rồi sao mà không nói nữa nha ăn nha ừ. ngon quá à ủa sao em nói là ăn không nói em muốn anh á thôi vừa ăn vừa nói đi nha tự nhiên đi bữa nay không có mí má nên mình tự nhiên ha ừ, ăn uống á là phải đói mái tự nhiên mà nhiều khi á theo nguyên tắc của nhà em á cũng mệt quá ha cứ ăn mỏng cho nói rồi nhiều khi nói quá quên ăn luôn ừ. mai mốt em đi với anh á mình bỏ cái nguyên tắc đó đi ha khi nào về nhà mình mới sử dụng cái nguyên tắc đó chung với mấy má trời ơi khung cảnh hữu tình quá phá hết màu vàng xanh trắng cha cho con màu đỏ nữa đẹp dữ à. <laughs> tết mà phải đủ màu chứ <laughs> ngon quá chị lửa Chị hai Em khổ quá mà Không quan tâm luôn <laughs> Ai Ai cắn mày Chuyện gì <laughs> Đi ra kêu Diệu vô dọn cơm ăn Ơi Diệu bận làm cô dâu rồi chứ cơm nước gì nữa Gì Gì Cô dâu gì Tao đập nó một trận bây giờ chứ cô dâu trời ơi không dữ quá nói một chút diệu nó đang gặp trường trên đồi kìa trường mới từ sài gòn về ê là không có bán đất không có mua đất gì nữa nha chị trời ơi bây giờ nó không mua hay không bán hay cái gì đó đi chăng nữa tao cũng không có nhận nó làm rễ đâu tao nói cho mày biết vậy một khi tao ghét rồi là tao không muốn nhìn mặt nữa đó trời tết nhất tới nơi là chuyện lớn quá nhỏ chuyện nhỏ quá to à mâm này tao ha ngon ngon quá chị chị nhỏ quá nhỏ đi bà chị ơi thằng trường nó cũng theo con diệu lâu rồi nó cũng làm đủ cách rồi liệu liệu cho con nhỏ tới nha để <laughs> em còn theo đồ gì trời ơi ai lấy mày quỷ lấy mày á trời ơi trời người ta hơi bị có giá nè phải rồi mà tao nghĩ nha tao nhìn cái mặt thằng trường á tao thấy mặt mày nó cũng sáng sủa đúng không đúng đẹp trai quá đúng luôn nhà cửa thì cũng có địa vị đúng không mà tao thì tao cũng ưng đó nhưng mà nhưng cái gì nữa trời mày không biết gì hả thằng cường nó kể là con diệu á nó cầm cây nó rượt đuổi ông ba chồng nó chạy muốn xuất quần luôn kìa trời ơi thì con nhà mình thêm cái điểm thanh lịch tao mà biết ổng là ai là tao mua vỏ nó cây tao qua tao xin lỗi ổng rồi ờ à, ha mà cái clip bữa ông Trường đưa đâu có thấy rõ mặt ổng đâu Ê, em có cách này chị hình nè hả đưa tao coi đưa coi đúng rồi Chị hai Mọi việc chị tìm hiểu sao rồi chị hai Chỉ có là nhầm lẫn thôi phải không chị hai Chỉ là nhầm lẫn phải không ờ, Út Lành Vậy là thiệt hả Vì ông Sang á Là ba của ông Trường với ông Diệu luôn Vì hai đứa nó là Anh em cùng cha khác mẹ rồi Gọi con Diệu về cho chị gấp Bắt đầu từ hôm nay tụi em cấm không cho hai đứa nó gặp nhau nữa nghe chưa Dạ Dạ chị Em đã nói là không sao rồi Anh đừng có thở dài như vậy nữa Với lại chắc chắn là mấy má không có để ý đâu Vì mảnh đất này vẫn còn y nguyên mà Đâu có bán đâu Dù sao á anh cũng là người có lỗi trước dù cho cả nhà có la mắng anh như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng cam lòng anh chỉ sợ vì hai không cho tụi mình gặp mặt thôi anh đừng có lo quá suốt ngày cứ nghĩ những cái suy nghĩ tiêu cực thôi à hay là em sẽ tặng cho một món quà một ngàn tin để đánh bay hết những suy nghĩ tiêu cực nha Diệu Sao út vợ con không được Chắc điện thoại con hết pin rồi á Má con đang kiếm con đó Ủa nhưng mà má con kiếm con có chuyện gì Có một chút chuyện Thôi con đi vô trong nhà đi Vậy anh anh Trường vô chung với con luôn nha Đi anh Đi đâu Mày tới đây để làm gì Tại sao mày gặp con gái tao hoài vậy Má Má sao vậy Ngày hôm nay anh Trường qua đây để xin lỗi mọi người mà ba nghe anh nói một xíu thôi nha anh dạ, cho con xin lỗi không có lỗi phải gì hết trơn á không có cái vụ đất đai rồi tôi cũng không cho cậu gặp con diệu cậu đi về đi đừng có làm phiền gia đình tôi nữa con xin lỗi mà dì hai dù dì hai có đánh con á có la con cũng được nữa con hứa từ nay con sẽ sửa đổi mà con ba con con đâu dạ dạ dạ dạ, dạ dạ có đi có đi má với mọi người sao vậy dạ. Mới đây mọi người còn muốn là anh Trường tới để xin lỗi rồi sau đó là què mà Tại sao bây giờ lại thay đổi như vậy Lôi nó vô Con không vô đâu Đi Dũng ơi Con không vô đâu Dũng nói nói nói gì hai giùm con với Dũng Dũng ơi Ma Mày đang làm cái gì vậy Đi đây cho Đi về cho Diệu Má tại sao má lại quá đét như vậy chứ mày im đi gì sao gì lại làm như vậy còn cậu nữa tôi nói lần cuối cùng nghe chưa cậu không được tới đây và không gặp con gái tôi đừng làm phiền gia đình tôi nữa đi về nắm nó vô Diệu đi dụ Dì không biết tại sao được không bà Thả con ra đi mà Con làm gì có lỗi Má Tơ bỏ con ra đi mà Đi về Má Tơ bỏ con ra Má Tơ Con không về Má Tơ bỏ con ra Đi vô Con sẽ chờ cho đến khi nào biết rõ mọi chuyện con sẽ đứng ở đây đợi dì hai ơi Út, út mà út đưa điện thoại cho con đi bình thường út là người ủng hộ con mà tại sao bữa nay út lại như vậy chứ kể từ hôm nay út sẽ giữ cái điện thoại này con muốn gọi ai á thì con nói với út nhưng mà tuyệt đối không được liên lạc với thằng trường con hiểu không Má bà Má bà giúp con đi Má Tư Trong nhà má Tư thương con nhất mà Má Tư nói cho con biết đi Là đang có chuyện gì vậy Má Má Tư Nếu như bây giờ Cả nhà mình không nói cho con biết Vậy thì con sẽ đi tìm anh Trường con và anh sẽ tự tìm hiểu Đi Mày bước ra khỏi nhà đi tôi đập mày què giò đó bước đi Má Sao má lại thay đổi cảm xúc sạch sạch như vậy hả má Lúc trước má ủng hộ tụi con mà Sao bây giờ má lại cấm cản Má nói không gì mảnh đất Thì má cũng cấm tụi con là sao hả má Lúc trước thì khác còn bây giờ thì khác Tao cấm mày qua lại với thằng Trường Ồ Út nói giùm con một tiếng đi Út Út biết là anh Trường thương con thiệt lòng mà Út Má con nói sao con nghe vậy đi Diệu Út năn nỉ con Má Từ thấy á Má con nói đúng á Nhà này ai cũng muốn tốt cho con hết trơn á ở nhà mình muốn tốt cho con Thì phải nói rõ ràng cho con biết tất cả mọi chuyện chứ Tại sao lại giấu con Lúc mới thì cả nhà mình ủng hộ con Còn bây giờ thì cấm cả con Má chỉ nghĩ đến cảm xúc của má thôi Má không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con Chị hai Chị hai Chị hai Mày hỗn láo với tao á à? đột ngột lắm Để em từ từ em khuyên con Diệu nha chị Từ đây sắp tới Canh nó không cho nó bước ra khỏi nhà Cái chuyện đó không cho nó biết Nhất là con ba Cái miệng của mày lép xếp đi Đuổi tụi bay ra khỏi nhà đó Dạ chị hai dì hai dì hai ơi đi về đi mày ước hết rồi Lần anh đừng có cản em mà đi về mày đừng có như vậy mà dì hai trương dì hai sao dì lại cấm cản con đến với diệu vậy diệu ơi dì diệu dì vậy anh buông ra dì hai sao dì lại cấm cản chuyện con với diệu vậy dì hai mày làm cái gì vậy đi về đi về đi giỡn mặt với tao hả hả ai cho mày giác mặt tới đây hả mày biết tao là ai không gì đánh con cũng được nhưng mà gì đừng cấm cản chuyện ông với diệu được không cái gì đánh mày hả được rồi mày coi tao đánh mày nè đi về đi về đánh mày gì ma buông ra gì chuyện đánh tôi chết được nữa gì hay ma ơi ma nếu mà ma đánh ảnh á thì ma đánh chết con luôn đi cái gì cái con này mày hư quá Gì ơi Gì ơi Con út đâu rồi ờ, à, dạ Mày ra mày lôi nó vô cho tao Đi vô đi vô con ơi Diệu Gì Đâu giờ đâu Đi về đi Trương Diệu Đi về Trương Lôi nó vô Đi về Đi về Đi vô Đi về Đi vô có chừng tao à Diệu ơi là Diệu Trời ơi con làm ơn làm phước con ở nhà đi Con đừng có đòi đi Con mà đi là má con chết sớm đó về má bà nói cho con biết là chuyện gì đang xảy ra đi Chèm ơi con với thằng Trường á là định đi Con với anh Trường sao hả má Một cái chuyện gì sao mà mọi người cứ giấu con như vậy Chị hai Mình giấu con nhiều được một hai ngày Mình đâu giấu con được cả đời đâu chị Chị hai Hồng ấy á Mình nói sự thật cho con Diệu nó nghe đi chị Đừng có giấu nó nữa Chị hai Nếu mà như chị ngại chị không nói thì để em nói cho Đừng kêu mày nín đi Má Con có phải là con của má không vậy má Tại sao má lại đối xử với con như vậy Má bà Má Tư Cả út nữa Tại sao tất cả mọi người Lại giấu con như vậy Mình là một gia đình mà Có chuyện gì thì nói cho con biết chứ Mẹ, Con đang nị mà Mới nói cho con biết đi Chứ bây giờ mọi người cứ giấu như vậy Con khó chịu lắm với lại bây giờ con lớn rồi dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa con cũng chấp nhận được hết miễn là mọi người nói cho con biết sự thật thôi nói đi chị hai nếu bây giờ má không nói má cứ im lặng như vậy là má đang ép con đó con sẽ làm theo những gì mà trái tim con mách bảo con đi tìm anh Trường đây Diệu Chị hai Chị không nói em nói Diệu Con dân Trường là anh em không thể nào yêu nhau được Mà, mà nói sao Mà nói vậy con không hiểu Ngày xưa Má với ba thằng Trường yêu nhau Mới sanh ra con Rồi một thời gian mới gặp ổng Má mới biết thằng Trường là con của ổng Con với thằng Trường là anh em Không có thể nào yêu nhau được Kiều ơi Diệu Diệu Diệu chị đừng làm em sợ chị ai ơi chị ai ơi không thể nào như vậy được anh kéo em về đây chi vậy về đây uống cà phê cà phê ngon lắm chứ ở bên đó tới tết con gô cũng không giải quyết được vấn đề nữa mọi chuyện mày phải bình tĩnh bình tĩnh để giải quyết hiểu không em hiểu sao á mọi chuyện là xảy ra như vậy nữa tự nhiên á rối tung lên hết à thì giờ rối tung lên mày cũng có, có, có làm cho hết rối được đâu mày phải bình tĩnh với lại á, tao cũng có hỏi út lành rồi mà út lành không có nói tao nghe hình như có chuyện gì á mà bữa giờ mày có chọc giận gì gia đình đó không ngoài chuyện mạnh đức ra thì em không tìm được lý do gì khác mà sau khi á diệu giải thích xong á thì mọi người không có để bụng chuyện đó nữa vậy bây giờ chỉ có hai lý do thôi lý do thứ nhất á là do mối thâm thù từ đời trước mà nó dẫn tới đời sau cái lý do thứ hai là nam chính với lại nữ chính yêu nhau say đắm nhưng mà cuối cùng phát hiện là anh em ruột nên nó sẽ dẫn tới một chuyện tình lâm ly bi đáp lắm anh hiếu ơi anh đừng có bỏ rơi út lành mà chuyện tình của mình không có kết quả tốt đâu em nhưng mà tình cảm của em dành cho anh là tình là quan trai biết trách ai trong dòng đời Bàn chân tôi cô bước sống qua thời gian Khi ai giọt máu cùng xuôi theo một dòng Làm sao có thể xóa những vết thương hàng trong tim Khi nhận ra người tôi yêu Giờ lại là em tôi Anh yêu, anh đừng đi mà anh yêu Anh yêu Giờ lúc nào anh còn giỡn nữa vậy Thì ờ, nói chuyện cho mày đỡ căng thẳng Chứ mày mỗi lần căng thẳng lên tao mệt mỏi quá Không lẽ chú Sang với lại dì hai có cái gì ta? Ba em có liên quan tới dì hai? Đâu có gì đâu Tao ờ, tự nhiên tao nhớ bâng quơ tao nói vậy thôi, có liên quan gì đâu anh giấu em chuyện gì phải không không tao có gì giấu mày đâu chuyện gì tao cũng chia sẻ mà chứ có gì đâu giấu giờ anh có nói không đau mày không nói được không anh nói đi thì tao thấy là chú sang hình như có tình cảm với lại dì hai á còn mày thì cũng đang có tình cảm với lại diệu chắc nhiều khi chú sang sợ miệng đời họ dị nghị hai cha con mà quen hai mẹ con mà ác nữa là nếu mà hai cha con mà quen hai mà con mà lỡ một trong hai cặp mà có chia tay thì đâu nhìn mặt được nhau cho nên là chắc chú sang trường đi đâu vậy mệt hai cha con này ghê thiệt chứ bây giờ một bên là cha một bên con mình theo bên nào đi trời theo bên con đi đến điên dại người là tương lai giờ đôi ta bên nhau hay hoa hậu Em đâu phải hoa hậu đâu Thì bởi vậy tôi nên đừng có khóc Con người chị cứng quá Chị là xác phụ nữ mà hồn đàn ông Xác cô Long mà hồn dương quá Chị không có cảm xúc Cái đầu của chị là cái bình ga Mà cái mặt của chị là cái mặt bếp đó Thôi làm thôi, chị thôi không biết thương người Tụi nhỏ vậy mà chị không cảm động Chị hay thiệt luôn chị không khóc sao biết chị không cảm động sao biết chị không khóc chị khóc trong tâm của chị trong lòng của chị nè thôi, chị khóc ra ngoài đi Đừng khóc trong tâm không ai thấy Lâu lâu mới khóc ra ngoài được Chứ đâu phải muốn khóc ra ngoài được là khóc được đâu Bữa nay ngoại lệ chị khóc ra ngoài liền Muốn em. chị khóc ra ngoài phải không? Muốn Nhìn đây Em chưa thấy Chút nữa, chút nữa, chút nữa Em cũng chưa thấy Chắc chiều mới có rồi Chị nghỉ khóc đi Cảm xúc chị chậm quá Chị đợi, đợi đến chiều Con nhỏ chưa chết mà em chết đó Sao bậy quá sao rồi sao rồi nó không chịu ăn chịu không ăn hả Trời ơi con nhỏ này Nó không ăn nghiếp rồi Nó không nhôm Nó teo héo lại cỡ bụng tay vậy nè Mà gió Đà Lạt nó mạnh đó, Nó thổi con nhỏ bay mất tiêu luôn hello hello ba hồ xin kính chào quý bà con cô bác à, quý bà con đa cô bác đang theo dõi kênh của ba hồ là nhà không có đàn ông <laughs> coi như là cái kế hoạch nấu cháo cho cháu gái của ba hồ coi như là đã bị bể kế hoạch rồi khi nào mà có bê kế hoạch mới thì ba hồ sẽ thông báo cho bà con biết nha thôi bà con cô bác đừng có xem giùm tôi đi nhỏ đang ốm yếu nó bệnh Mặt nó không có tươi như tôi vậy nè Đừng nghe lời bả nha Tôi nghiêm giỏi lắm Tôi đi tôi khác trời Cháu gái tôi đẹp bao nhiêu Cái mặt của mày xấu biết bao nhiêu rồi à, Chứ gửi Em ơi, không ấy em đi vô trong bếp á, em coi cái gì nấu cho nó À, không mấy lấy rau á, em hầm đi cho nó mềm, nó dễ húp Rau mềm chứ mà mà hầm cái gì? Thì nấu vậy cho nó khỏi nhai, nó nuốt luôn Trời thôi Thôi để em xuống bếp em coi em nấu cái gì khác cho nó ờ, ờ, ăn ừ, đi đi em, đi đi em, đi đi, đi đi Trời Đứng đó khóc đi Gốm alo con gọi ba có chuyện gì đó ba đang ở đâu vậy con tìm ba khắp nơi mà không thấy vậy con có chuyện quan trọng nói với ba nè thôi khỏi khỏi khỏi khỏi à, ba có công chuyện chút xíu rồi cái gì chiều về ba gặp con nha ok bye bye trời trời à, à, hai cái gì làm gì theo tôi quầy à theo nào theo à, à. theo tôi về đâu có có có theo có theo có theo hai ơi em, em có thể nào em cho anh một phút thôi anh giải thích với em được không một phút thôi anh giải thích với em giải thích gì tôi với anh có gì đâu giải thích có chứ sao không có em hiểu lầm anh em nghi quan cho anh trời ơi tội nghiệp anh quá mà để cho anh giải thích với em chứ em không biết là bao nhiêu năm nay anh hả gì không anh phiền bất lắm thôi dẹp đi không có hai ơi phiền cái gì anh nói với em nghe nè em có biết là trời gì? ơi ba anh... ủa trời ơi lại là cậu nữa ủa sao đi đâu cũng gặp cậu vậy à. Ờ, dì hai à nếu mà ba con á con nói gì à? nặng lời cái gì á thì cho con thay mặt xin lỗi dì hai nha Chưa, xin lỗi trời ơi lời nói xin lỗi uy hóa quá trời ơi lo mà giữ con của ông đi hai hai ba chuyện này là sao ba sao ba lại biết gì hai vậy có phải ba có tình ý gì hai không kỳ kỳ có tình ý à, ai nói với con vậy anh hiếu nói thằng hiếu anh hiếu nói á là ba nói là hai cha con mà quen hai mẹ con á thì kỳ quá nên ba cấm con quen nhiều đúng không tào lao hai cha con lấy lấy hai mẹ con là sao thằng hiếu nó nói con phải không về cái ừ, ừ. ừ, nói gì bậy bậy đâu có gì đâu chú chú nó nói bậy sản á bị bị bị em bị sốt hả mày cậu hiếu kỳ này về công ty làm ngay cái đơn đi tôi ký đừng nghỉ việc đi chú chú chú mày khùng hả tao nói chứ mày nghe để mày liệu thôi tự nhiên mày nói không nghe chứ vậy anh nói sao thì em nói vậy thôi thì nói vậy nhưng mà đừng nói tên tao ông đuổi việc tao rồi kìa sao tôi mệt hai cho con này ghê không tự nhiên quen hai mà con à nằm hoài trong phòng đi ra ngoài cho thoáng con Thôi con muốn ở trong phòng cho yên tĩnh à Thôi đi ra ngoài một chút đi Chào em Anh đứng đây từ chiều Lady the gentleman Welcome to my party Mấy cái này Là anh bày ra hả? Đúng tất cả những cái này từ sáng đến giờ một mình anh làm thổi bong bóng cũng anh cắm bông cũng anh tất cả đều do tự tay anh làm Ô, con mệt quá con muốn vô phòng nghỉ thôi con nó lỡ bài ra rồi con xuống con ăn đi rồi con trả lời sao cũng được mà hiểu Ô. cái gì vậy Buồn Biết mở không vậy Diệu Đồng ý làm vợ nha Diệu Diệu Con có đồng ý làm vợ của Cường không Dạ con đồng ý Diệu dù cho sau này á có sướng vui hay đau khổ có giàu sang hay nghèo khó con cũng không bao giờ được bỏ thằng cường con phải ở bên thằng cường suốt đời suốt kiếp con có đồng ý không dạ con cũng đồng ý diệu tại sao em khóc gì vậy anh hứa anh sẽ thương em thật sự giờ phút này anh rất là xúc động anh muốn gửi tặng cho em một bài hát Nói lên nỗi lòng của anh dành cho em Ôm giấc mộng lỡ lang, Những chiều lắng tiếng mưa rơi Bên say đồ trắng tàng Rừng thu thay lá, lá rơi Đắp một cuộc tình Tôi xin lỗi Trái tim tôi đã yêu anh Trường rồi Tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được Anh lỡ đắp thôi mà Anh đào lên được mà em Anh đừng có làm gì nữa Tôi muốn xứng đáng với anh Còn mấy má nữa Con đang buồn mà Con đang tổn thương mà Sao cứ bậy mấy cái chuyện này ra để làm cái gì chứ Mày đó Mày có khùng không Mày chưa tao khùng nữa chứ Hả Mày thấy đại tiệc linh hình không Mày hát bài gì Đất mộ cuộc tình Mày muốn cái gì Tao đất mộ mày nha Mày chết mày chưa Máu đàn ông nó nổi lên rồi đó Ê hey! Ngu nội mày Hồi nãy đâu có hát đơn ca Mọi người đều hợp ca chung với con mà Mấy người cũng phụ cái sẻn chôn xuống luôn rồi đó Cũng tại má ba Cũng tại út Cũng tại chú Tư Con nói rồi đó Diệu mà bỏ con đi luôn á Là chú Tư phải chịu trách nhiệm cuộc đời của con á chị tự nhiên nó tỏ tình em kìa sao sao nó nói cái gì mà nó tỏ tình em nó không ai lấy nó là em chịu trách nhiệm lấy nó đó nó mất tiêu rồi út lanh sao không đi về đi nó không về được anh đưa đợi út lành đến hỏi coi cái chuyện của con trường với lại con diệu là sao vậy em đã nói là chuyện thằng trường với con diệu là không đến được với nhau anh khuyên thằng trường là bỏ cuộc đi chia tay sớm bất đau khổ có gì đâu không đến được với nhau hai đứa nó yêu nhau đứa chưa chồng đứa chưa vợ thì đến với nhau thôi em nói mà anh không hiểu hả em có nỗi khổ riêng của em tụi nó dây dưa thì cũng đâu có cái kết nào mà tốt đẹp đâu thì út lành có nỗi khổ gì thì út lành phải nói với anh thì để anh giải quyết cùng út lành chứ không nói sao anh biết em nói một lần cuối là thằng trường với con diệu không đến được với nhau anh cứ nói đi nói lại hoài á thì em cũng không muốn gặp lại anh đâu sao được không lẽ gì gì ai cấm chuyện của trường với lại con diệu rồi mốt gì hai cấm cái chuyện của hai đứa mình rồi không lẽ anh cũng bỏ cuộc hay sao tóm lại không được là không có được em nói nãy giờ mà anh không chịu hiểu hả nãy giờ em cấm không chứ em có nói gì đâu lan ủa diệu ủa mắc cái giống gì mà ông hẹn chỗ nào ấm áp hẹn ra đây gió thổi lạnh muốn chết gì diệu à, <laughs> không à, miễn là diệu hẹn chỗ nào á là cường đi theo chỗ đó à nhưng mà mùa này đừng hẹn đi bơi nha lạnh lắm chịu nổi không vui à ừ bữa nay anh có đãi ờ, ít đồ nè diệu nhìn đi thích không dạ. giống đồ chai lắm nhưng mà không sao đâu ngày mai anh cũng mặn mà yên tâm nha <laughs> ủa sao không nói chuyện gì với cường vậy ta đang buồn những chuyện tình cảm đúng không chuyện tình cảm mà có đâu buồn giống như cường nè hồi đó quen nhỏ nó mười mấy năm trời nhưng mà chỉ cần đi ngang qua thấy diệu bón phân cho ra rau cái về nhà bỏ nhỏ nó liền không về nhà ăn nhỏ nó bỏ cường bỏ cường xong cường mới yêu diệu nha sao buồn hoài vậy thôi bây giờ này ăn cái gì nè ăn cái gì vậy chỉ đi cường đút cho ăn ủa sao mê đồ nhậu nữa hả trời đất ơi chỉ nghe món nhậu luôn á Ê cái này tính ra giống má hai nha làm như gen di chuyển nha đàn bà nhậu nhiều cũng tốt đâu mà đàn bà mà đã nhậu nhiều mà hung dữ như má hai thì bị bị trai bỏ đúng rồi Ủa bộ nói chuyện có duyên hay sao vậy? Thôi à, Diệu à, muốn nhậu thì à, bữa khác Cường mua đồ nhậu cho uống Còn bây giờ bữa nay à, mình thay nước ngọt bằng bằng bia được không? Được Được À Diệu uống đi Vô đi Nè ừ? Uống dao môi nha Dao môi luôn hả? Ừ Cho tình cảm ha Ừ hai người đang làm gì đây vậy không có làm gì mà hẹn tôi ê nhóc ác không thấy người ta đang tình tứ với nhau hả bây giờ mày muốn cái gì mày... cho kéo quá vậy kéo nhẹ thôi chứ ê để anh tính nha ê nhóc ác chỗ tao với diệu tâm sự mày tính ra đây phá đám hả mày muốn cái gì diệu Em đang cố tình chọc tức anh đúng không Tại sao tôi phải làm như vậy Tôi với anh đâu còn mối liên hệ nào nữa đâu Mắc mới gì tôi làm như vậy cho mệt thân của tôi <laughs> Mày nghe chưa Mày ngoái cái lỗ tai lên mày nghe chưa Hay là mày chưa đi ngáy lỗ tai thì mày nói với tao Mày á chỉ là quá khứ thôi Còn tao mới là tương lai nè Tao thể hiện tình cảm trước mặt mày nè mày Mày xạo hả Ủa sao thấy vậy Anh đừng có giỡn nữa Ờ chẳng qua là Diệu không muốn thể hiện tình cảm trước mặt mày Sợ mày buồn thôi Đúng Anh Cường bây giờ là bạn trai của tôi rồi Anh đừng có xuất hiện ở đây nữa Đừng có phá đám tụi tôi nữa Anh đi về đi Em qua đây nói chuyện với anh Ủa Cái gì Ê ê ê ê ê dạ. Ôi da Ê sao tay nó khỏe vậy Ê bút Buông ra Buông ra Mày làm gì nắm tay gì vậy hả Mày tính cướp người tao hả Mày làm gì hả Diệu Anh có chuyện muốn nói với em Ủa làm như từ nãy giờ nó không trả lời một câu nào của mình luôn rồi đó Ê tao hỏi mày muốn cái gì mày hiểu không mày Anh Cường Ủa em tính trả lời thay nó hả Anh đi về đi Ủa em hẹn anh ra đây ăn em chưa ăn được miếng nào luôn em đuổi như vậy Em muốn nói chuyện với anh Trường một lần cho rõ ràng Tối nay em với anh đi ăn nha Nói chuyện thôi nha Không cho nắm tay, nắm chân này nọ Được rồi, anh về Tao cho mày nói chuyện với người yêu tao lần cuối Nhưng tao sẽ quan sát mày Mày chỉ cần nắm tay, nắm chân bạn gái tao Tao móc mày liền Mày hiểu chưa nó vẫn không trả lời anh Thiệt Tôi không muốn có mối quan hệ nào với anh nữa Từ nay anh buông tha cho tôi đi Đừng có kiếm tôi nữa Em nói dối anh đúng không? Anh không tin em là dễ dàng thay đổi như vậy Anh không tin á Thì cũng đành chịu Nhưng mà tôi hết tình cảm với anh rồi Anh lấy lại sợi dây chuyền của anh đi Bây giờ nó không còn ý nghĩa với tôi nữa Tại vì hai cấm cạn Nên em mới miệng cưỡng chia tay anh đúng không Anh buộc tôi ra Anh đừng có nói như vậy Má của tôi không liên quan gì tới chuyện này hết Sao chứ Ngày trước anh tiếp cận tôi Là vì cái mảnh đất của tôi mà Có lần thứ nhất Chắc chắn sẽ có lần thứ hai Tôi không muốn làm con rối trong chuyện tình cảm của anh Buông tha cho tôi đi Và đừng bao giờ kiếm tôi nữa Em tin anh một lần được không? Em đã nói với anh đó Dù có khó khăn như thế nào Mình cũng vượt qua mà Tin anh nha tôi nói rõ lại cho anh một lần nữa Tôi Hết tình cảm với anh rồi Đừng kiếm tôi nữa Buông thai cho tôi nha